Xin chào à, quý chị Ở trong à, video ngày hôm nay thì à, tôi chia sẻ cho quý chị một cái chủ đề rất quan trọng Rất nhiều người bán hàng online gặp phải Thì đây là những câu hỏi mà trong những chương trình cà phê online của tôi Rất nhiều anh chị em sau khi học xong và nhắn tin riêng hỏi tôi là Thưa thầy, thưa anh là em lỡ nhập rất nhiều hàng về rồi Em tồn hàng đến nay là tháng thứ ba rồi mà em chưa bán được hàng nào Thì rất mong thầy, mong anh giúp đỡ em thì câu hỏi này thì nói thật với anh chị là gì là đa phần khi anh chị mới nhảy vào tìm hiểu bán hàng online hoặc là kinh doanh hệ thống chúng ta gặp phải rất nhiều thì nhân tiện đây tôi cũng chia sẻ cho quý anh chị là ba cái cạm bẫy chính mà chúng ta hay mắc phải nhất khi chúng ta ra quyết định nhập hàng về cạm bẫy số 1 đó là những người tuyến trên của anh chị hoặc là hệ thống nào đó họ dùng những hình ảnh là khoe nhà này à, khoe xe này rồi là đi du lịch ờ, tự do về thời gian rồi tự do tài chính ờ, vân vân thì đây chính là một cái tử huyệt là tử huyệt ờ, về tiền bạc để làm mồi câu dẫn dắt anh chị tới hệ thống của họ là ước gì mình cũng được như họ đúng không mà trong khi đó bản thân mình đang ở một cái cấp độ rất là sâu trong xã hội là đáy xã hội và bây giờ mình làm thế nào để mình có thể gì đạt được kết quả như họ mình cũng có nhà đẹp cũng có xe đẹp vân vân rồi cũng được đi du lịch rất nhiều chị là não đang được massage bởi những hình ảnh và đặc biệt là họ gì họ hay khoe những hình ảnh như vậy nó đánh vào tử huyệt cảm xúc về tiền của anh chị cho nên cái câu thần chú ở trong cái cạm bẫy này là gì hãy xem mình đang ở vị trí nào trước khi chúng ta thì tham gia hệ thống là chúng ta phải tìm hiểu cho kỹ nhé và cạm bẫy số 2 đó là gì là rất nhiều hệ thống họ đưa ra cho anh chị một cái miếng mồi ngon một miếng bánh ngon họ để lại cho chị một cái mức chiết khấu rất cao Đó, rất cao thì khi anh chị thấy là mức chiết khấu cao như vậy thì chắc chắn là sao là đây là một cơ hội mà chúng ta không thể bỏ lỡ được thì mục đích là họ đưa ra những chiết khấu cao như vậy là để giúp cho chúng ta là thời gian quyết định nhập hàng nó nhanh nhất cho nên chúng ta nên cân nhắc cẩn thận khi chúng ta ra quyết định nhập hàng xem là cái sản phẩm này nó như thế nào và chúng ta nên tìm hiểu kỹ các bạn nhé và cái cạm bẫy số 3 là họ hay vẽ cho anh chị là một cái bản đồ thành công cái giấc mơ làm giàu đó làm giàu nhanh đấy và khi anh chị nhảy vào hệ thống họ bảo bây giờ là em chỉ cần tuyển người cho chị thôi là việc của lại gì để chị lo hết có nghĩa là chúng ta chỉ việc tuyển người đúng không hoặc là chúng ta không phải làm gì hết đưa người vào là chúng ta không phải làm gì hết thế là chúng ta có một giấc mơ đó gì không phải làm gì cũng tự do về tài chính thì thưa anh chị là trong cuộc đời này chẳng có cái gì là làm giàu nhanh cả. Chỉ có ở trong những câu chuyện cổ tích, ở ờ, ví dụ như Tấm Cám, Chử Đồng Tử vân vân hoặc là như cô Tấm, cô gặp chuyện khó khăn, đó là mụ gì ghẻ hoặc là em cám trộn lẫn thóc gạo với nhau, à, bắt cô Tấm nhặt riêng ra thì cô Tấm thấy việc khó quá thì ngồi khóc. Thì có ông bụt ông hiện ra, ông bảo là làm sao con khóc thì ông hóa phép phát là gì cô tấm cô tự do tài chính luôn hoặc là câu chuyện chữ đầu tử cũng vậy là hai bố con đánh cá ở ven sông Hồng thì hai bố con này nghèo đến mức độ là gì không có cái quần để mặc đúng không có đến à, khi bố của chữ đồng tử chết còn đúng cái quần thì bây giờ mặc cho bố một hôm thì là công chúa dẫn quân lính đi dạo ở ven sông Hồng chữ đồng tử thấy cái là vui mình dưới cát để giấu đấy, giấu thân mình để khỏi mọi người thấy mình là mình cởi chuồng thế là sao thế là cô công chúa đi qua thế cảnh đẹp quá thế là bảo con lính quay lại để tắm khi ờ, công chúa tắm thì mới lộ ra chị đồng tử đúng không thế thì ờ, công chúa ấy bảo chứ chàng đã thấy gì thấy hết tấm thân của thiếp rồi thế là câu chuyện cổ tích xảy ra là chữ đồng tử tự do tài chính không phải làm gì đúng không chỉ làm người tốt thôi là có rất nhiều tiền đó thì khi mà họ vẽ cho chị cái miếng bánh nó giống như trong cổ tích ấy, thì chúng ta rất dễ bị bị dụ vào chúng ta nhập hàng khi chị nhập hàng lại không biết công thức tính làm sao là nhập bao nhiêu tiền là vừa công thức tính như nào để có lợi nhuận và học cái gì đầu tiên để có kỹ năng gì đầu tiên để chị bán được hàng trước thì lại không học đó thì chỉ mong làm giàu nhanh thôi làm giàu nhanh chỉ có ở trong chuyện cổ tích thôi thì à, trên đây là ba cái cạm bẫy chính mà rất nhiều anh chị em học viên của tôi ở trong chương trình cà phê online của tôi hay gặp phải như vậy thì à, anh chị em thấy đoạn video này hay và giá trị hãy nhớ share về đội nhóm của mình hoặc là share cho những người mà họ cần để khi họ gặp tình trạng này tránh được và hãy nhớ là gì à, bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình nha hãy follow tôi ở trên các nền tảng khác nhau cuối cùng là tôi chúc anh chị em mình thành công xin chào và hẹn anh chị ở trong video tiếp theo của tôi